Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại kênh youtube của Hồng Hạnh Trong một tuần vừa qua, Hạnh mới tổng hợp được thêm rất nhiều những tư duy xuất chúng nhất mọi thời đại của các doanh nhân, thương nhân thành công trên thế giới Ngày hôm nay, Hạnh làm video này để cùng chia sẻ tới mọi người thêm những tư duy mới để mọi người bổ sung vào bộ tư duy xuất chúng nhất mọi thời đại của mình và áp dụng vào cuộc sống, và kinh doanh, vào đầu tư để càng ngày càng thành công bứt phá hơn nữa những tư duy xuất chúng trong video Hạnh chia sẻ, Hạnh giữ nguyên bản tư duy của các tỷ phú đô la, đa triệu phú đô la, triệu phú đô la, những thương nhân kinh tế lỗi lạc trên thế giới. Hạnh có để phụ đề trong video, mọi người khi xem video có thể ấn phụ đề để vừa nghe, vừa đọc theo và tiện ghi chép lại. Ngoài ra thì Hạnh có các bộ video chia sẻ cách ứng dụng công thức hút nguồn lực để đạt mục tiêu tài chính trong vòng 30 ngày. Hạnh để đường link xem các video ở phần mô tả và bình luận. Mọi người cùng xem và làm theo bộ video để đạt chính xác kết quả tài chính trong vòng 30 ngày nhé. Tư duy xuất chúng nhất mọi thời đại phần 5 Warren đầu tư vào các doanh nghiệp tạo ra giá trị nhưng doanh nghiệp ấy phải có người quản lý có đạo đức Ông luôn khuyến khích nhân viên của mình cung cấp những sản phẩm, dịch vụ hạng nhất theo các phương pháp hạng nhất. Học người giỏi nhất để trở thành người giỏi nhất. Chúng ta là những gì chúng ta thường xuyên làm, sự xuất sắc do vậy không phải là một hành động mà là một thói quen. Triết gia Aristotle Warren Buffett luôn học hỏi những người giỏi nhất trong tất cả các lĩnh vực ông tham gia và từ tất cả các nước. Ông chơi golf với Tiger Woods, chơi tennis với Martina Naratilova và chơi bài Bright với người hai lần vô địch thế giới Sharon Osbourne với người bạn tốt Bill Gates. Ông thường cùng thảo luận về thế giới công nghệ mới nhất và của tương lai. Những giám đốc điều hành giỏi nhất thế giới tập hợp lại để tìm kiếm lời khuyên và lắng nghe Warren Buffett với mọi cơ hội đến với họ. Các chính trị gia thường bay đến Omaha để tìm kiếm sự ủng hộ của ông. Các tổng thống, nhà lập pháp thẩm phán, Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang cũng tiếp đón và chiêu đãi ông thân mật tại câu lạc bộ Alfafa ở Washington vào tháng riêng hàng năm. Công ty nào được Warren mua lại là một vinh dự lớn đối với họ. Thực ra, Warren không chỉ học hỏi những người giỏi nhất mà ông còn có một bộ phận riêng chuyên mời cho ông những người giỏi nhất trong giới giải trí, điền kinh, doanh nhân, thành công giàu có nhất và quyền lực nhất – Công ty NetJet của Buffett giờ đây đã đưa rước hơn 5.000 người có tài sản lớn và những người giỏi nhất đi và đến hơn 140 quốc gia với 240.000 chuyến bay hàng năm. NetJet cho rằng bất cứ ai có tài sản từ 20 triệu đô trở lên sẽ không thể làm gì tốt hơn để nâng cao phong cách sống, sự an toàn, an ninh và sự thoải mái bằng việc mua lại một phần sở hữu trong một những chiếc phản lực của họ. Điều này giống như bạn đồng sở hữu chuyên cơ không lực 1 mà không cần phải trúng cử Tổng thống Hoa Kỳ. Người dẫn chương trình trò chuyện trên radio Don Imus và chương trình truyền hình đêm khuya David Letterman thường khoe với mọi người về chiếc máy bay NetJet của mình. Không chỉ các vận động viên đến kinh, các nhà công nghiệp ngành giải trí, các nhà sĩ mà cả những nhà lãnh đạo tôn giáo và các cố vấn tinh thần hàng đầu cho những tập đoàn của Mỹ, trong đó có General Electric, cùng sở hữu một phần trong phi đội NetJet cùng với Buffett. Họ thường nói, mua một cổ phần nhưng có cả một phi đội. Sự giàu có có thể đạt được bằng 4 cách: thừa kế, kết hôn với người giàu có, trúng số hoặc sở hữu doanh nghiệp. Mọi tài sản dù được hình thành bằng cách nào đi chăng nữa đều phải được duy trì bằng quyền sở hữu doanh nghiệp và bằng cách chi tiêu ít hơn thu nhập có được. Tài sản của Buffett không phải đến từ thừa kế, kết hôn, trúng số hay quyền sở hữu một doanh nghiệp Thay vào đó là từ quyền sở hữu nhiều doanh nghiệp trước hết là từng phần thông qua thị trường chứng khoán, sau đó bằng cách mua đất toàn bộ công ty. Bạn sẽ biết Warren Buffett luôn chi tiêu ít hơn thu nhập của mình và chưa bao giờ ngừng việc gia tăng tài sản cho các đối tác lẫn bản thân. Ông đang trên đường tiếp tục tích lũy hơn 100 tỷ đô cho bản thân và sau khi ông mất đi, quỹ của ông sẽ phân phối hơn 5 tỷ đô hàng năm và mãi mãi. Lưu ý rằng bạn không thể kỳ vọng mình trở nên giàu có bằng cách đầu tư vào công ty của người khác mà không đọc và nghiên cứu kỹ lưỡng về công ty đó. Để có thể làm tốt hơn những nhà đầu tư trung bình, bạn cần phải đọc hàng ngày và phải thích thú với việc đọc. Không may là chẳng có con đường tắt nào cả. Nếu việc nghiên cứu không phải là điều bạn ưa thích thì bạn có thể tự xem mình là nhà đầu tư thụ động và có lẽ tốt nhất là nên chú ý đầu tư vào các quỹ có chỉ số chi phí thấp, từ đó bạn cũng có thể đạt được những kết quả tương tự với thị trường với những đòi hỏi tối thiểu về thời gian. Học người giỏi nhất để trở thành người giỏi nhất. Tại sao Warren Buffett lại học những người giỏi nhất trong tất cả những lĩnh vực ông quan tâm? Bởi vì những người giỏi nhất có những phẩm chất phổ biến trên nhiều lĩnh vực và có thể sao chép được. Những người giỏi nhất làm một việc rất giỏi và họ tập trung tất cả năng lực cuộc sống của mình vào việc đó một trong những tay gôn vĩ đại nhất trong lịch sử, Tiger Woods, hàng ngày đánh khoảng 500 quả chỉ để luyện tập. Ted Williams được xem là cầu thủ đánh bóng giỏi nhất trong lịch sử bóng chày đã tiến đến việc vụt bóng trở thành khoa học và anh cũng viết nên một quyển sách về chủ đề này. Anh chia khu vực đánh bóng thành 77 ô nhỏ, mỗi ô có kích thước của một quả bóng chày, 7 bóng hàng ngang và 11 bóng theo chiều cao sau đó đánh dấu mỗi ô theo khả năng của anh trong việc đánh trúng quả bóng trong ô đó. Chỉ cần đơn giản bằng cách đánh bóng trong những ô mà anh chọn lựa và bỏ qua những ô có khả năng dưới trung bình. William đã trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực của mình, vụt bóng chảy. Nếu Warren Buffett học những người giỏi nhất trong mọi lĩnh vực ông quan tâm thì tại sao các bạn không nên học theo ông ấy? Xét đến sự thật rằng ông chắc hẳn là người giỏi nhất trong lĩnh vực của ông. Nếu bạn xem xét những hồ sơ đầu tư, quản lý và kinh doanh của Buffett, bạn sẽ nhanh chóng biết là không ai có thể là người thứ hai theo sát ông ấy. Một số khía cạnh trong lĩnh vực đầu tư có thể rất giống với việc đánh bạc bạn không biết bạn đang làm gì, không hiểu bạn đang sở hữu gì, giao dịch trong và ngoài sàn, thực hành theo lời khuyên của những nhóm người nào đó, làm giàu nhanh và dựa vào sự may mắn thay vì kỹ năng của bản thân. Tất cả đều là những dấu hiệu của đánh bạc. Nhưng việc đầu tư và làm giàu như cách áp dụng của Warren Buffett giống với nghệ thuật và khoa học hơn và có thể sao chép được. Lưu ý rằng Warren rất thích chơi bài Pride, một trò chơi dựa vào kỹ năng chứ không phải may mắn, một trò chơi với việc chọn lựa đối tác phù hợp có thể tạo ra tất cả sự khác biệt giữa thắng và bại. Thị trường chứng khoán, đầu tư và quản lý doanh nghiệp cũng có những đặc điểm tương tự. Chọn lựa đối tác phù hợp là điểm then chốt. Đối tác chọn bài Pride của Warren là Sharon Osbourne, là người đã hai lần vô địch giải quốc gia Mỹ, cô chú tâm hết sức vào môn này và biến nó thành một công việc toàn thời gian của cô. Warren cẩn thận lựa chọn tất cả các đối tác của mình và không bao giờ để cho kết quả được quyết định bởi sự may rủi. Trong quá trình theo đuổi sự hoàn hảo không ngừng, Warren đã tổ chức một trong những hội nghị cổ đông thường xuyên vào mỗi năm ở thành phố quê hương Omaha của mình và mời những cao thủ bài Pride, cơ thỏ cáo, trò ghép chữ và cờ vua để họ trình diễn những tuyệt kỹ của họ. Patrick Wood, một cao thủ cờ vua, một trong số 50 người chính toán nước Mỹ chơi cùng lúc với 6 người chơi ngẫu nhiên trong khi anh bịt mắt, cẩn thận ghi nhớ từng nước đi khi ván cờ diễn ra. Patrick rất hiếm khi thua một trận cờ bịt mắt đánh với nhiều người như vậy. Tại sao lại phải trình diễn những người giỏi nhất trong các trò chơi dựa vào kỹ năng? Bởi vì đó chính là bản chất của Warren Buffett, đó là điều mà ông ngưỡng mộ và cảm thấy rất cuốn hút. Và đó là những lĩnh vực bị cuốn hút bởi ông, thiên tài ngưỡng mộ thiên tài, tài năng công nhận tài năng, Người giỏi nhất tìm kiếm và đánh giá bản thân theo tiêu chuẩn của những người giỏi nhất. Tóm lại, trước hết bạn cần học người giỏi nhất để trở thành người giỏi nhất. Warren là người giỏi nhất trong việc làm ra của cải bằng cách đầu tư vào doanh nghiệp của người khác. Không ai có thể theo sát được ông. Warren học hỏi những người giỏi nhất trong mọi lĩnh vực ông quan tâm. Những nhà sáng tạo khôn ngoan thường nghiên cứu và tìm hiểu Warren Buffett. Thứ hai, của cải được tạo ra thông qua quyền sở hữu doanh nghiệp, tài sản cũng có thể được duy trì bằng cách sở hữu doanh nghiệp. Những khái niệm này chính là bản chất của chủ nghĩa tư bản. Warren đã trở thành nhà tư bản vĩ đại nhất thế giới bằng cách triển khai những khoản thu nhập từ nhiều doanh nghiệp khác nhau thành quyền sở hữu của nhiều doanh nghiệp khác nhau, tạo ra thêm nguồn thu nhập để rồi tiếp tục tái triển khai. Một hòn tuyết vô hình nằm ở trên đỉnh núi của nền kinh tế có đủ thời gian để tích tụ và tạo thành một cơn địa chấn tài chính khổng lồ, ngày càng mở rộng và tốc độ chuyển động ngày càng cao. Thứ ba, những vận động viên điền kinh giỏi nhất trở thành người giỏi nhất trong việc tập trung tất cả những tinh hoa, thời gian và năng lượng để trở thành người giỏi nhất trong môn thể thao của mình. Tương tự, trừ phi bạn may mắn được hưởng di sản thừa kế hoặc kết hôn với người rất giàu, những sự nghiệp vĩ đại nhất chỉ được tạo ra bởi những doanh nhân biết tập trung tất cả tinh hoa, thời gian và năng lượng vào một doanh nghiệp. Chỉ có một người đã tạo ra tài sản hàng tỷ đô la bằng cách đầu tư không chỉ vào một doanh nghiệp của người khác mà vào nhiều doanh nghiệp khác nhau. Tài năng của ông thể hiện ở chỗ biết nhận diện những doanh nghiệp và người quản lý tài năng và đầu tư vào đó. Những người khác có thể làm được điều này đơn giản cả trên lý thuyết và thực tiễn, nhưng không dễ dàng. Một trong hội nghị với giới truyền thông gần đây, Buffett loan báo rằng nếu ông quản lý tiền ở mức độ vài triệu đô thay vì vài tỷ đô la, ông có thể tích tụ tiền với tốc độ còn nhanh hơn nhiều có thể là nhanh gấp đôi. Điều này đã và luôn là một lợi thế của nhà đầu tư trung bình. Warren Buffett không đầu tư vào bất cứ lĩnh vực gì mới mẻ cả và cũng không sở hữu bằng sáng chế nào. Ông không bao giờ đảm nhận việc quản lý hàng ngày của bất cứ công ty nào. Công ty Oracle ở Omaha tốt đến nỗi thậm chí ông không cần phải nói chuyện với đội ngũ quản lý, tiếp cận thông tin nội bộ hoặc ngay cả đến viếng thăm tổng hành riêng của công ty mà ông đã đầu tư vào. Tuy nhiên, giả sử bạn nghiên cứu, tìm hiểu và áp dụng những nguyên tắc tương tự của Buffett, bạn cũng có thể đạt được những kết quả xuất sắc, vượt trội hơn so với thị trường. Kiến thức có ý nghĩa nhiều hơn kinh nghiệm và các mối quan hệ kinh doanh. Mọi người hãy đăng ký kênh youtube của Hạnh để nhận được nhiều video mới nhất cũng như là xem các video khác nhé!